Các bạn còn nhớ câu chuyện tình yêu nồng cháy thơ ngây tuổi 18 giữa cô gái sinh viên ngoan hiền Tessa và Bad Boy Hadin trong bộ phim Từ khi có anh mà mình review tại số trước không? Phần một bộ phim kể về Tessa, một cô gái trẻ ngoan hiền vừa bước ra khỏi vòng tay bao bọc của gia đình, mang trong mình mối tình bọ xít thời học sinh trung học, cô nàng bắt đầu bước sang một cuộc sống tự lập. Lên đại học, cô gặp một anh chàng bảnh bao và đẹp trai, Hadin. Mặc dù anh ta là đại diện cho những thứ mà cô đầy ghét, cô nàng đã vô tình phải lòng anh chàng bad boy ấy. Nhưng không ngờ chuyện tình của họ hóa ra chỉ là một trò cá cược. Hadin cũng nhận lại trái đắng cho sự bội bạc của mình. Để biết được kết cục của bọn họ cuối cùng sẽ đi đến đâu, các bạn hãy cùng mình đón xem phần 2 của bộ phim nhé. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tessa bắt đầu thực tập tại một nhà xuất bản lớn. Ngày đầu tiên đi làm, cô gặp người đồng nghiệp mới tên Trevor. Chị thư ký giới thiệu về vị trí cô sẽ phụ trách trong công ty. Hôm nay cô nàng sẽ phải đọc năm cuốn kịch bản và tóm tắt nó. Tessa vui vẻ bắt đầu miệt mài với công việc. Cô nàng mải mê thậm chí còn ngủ quên ở công ty. Ngày hôm sau, công ty của Tessa cần gặp đối tác để mở rộng vốn đầu tư và cô nàng được cử đi cùng để lấy kinh nghiệm. Sau khi đến khách sạn nghỉ ngơi, Tessa được cô thư ký đưa đi sắm sửa chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Tối đó Tessa vô cùng xinh đẹp trong bộ váy quyến rũ, anh chàng đồng nghiệp che cũng bị thu hút không rời mắt. Ngồi trong hộp đêm, cô và che ngượng ngùng chưa quen bầu không khí trong này, nhưng khi vị đối tác lớn là ông Giang đến mời rượu, thì cả hai đã không dám từ chối và cùng nhau say sưa. Tính nhạc sập sinh càng khiến Tessa hưng phấn, lúc này có một người đàn ông đến nhảy cùng với cô, trong cơn say mơ màng cô lại tưởng đó là Hadin, sau đó còn tiến tới hôn anh ta. Lúc sau, Tessa lấy điện thoại ra và gọi cho Hardin, cô nàng nói chuyện với giọng điệu say xỉn đầy khiêu khích. Điều này làm cho Hardin cảm thấy vô cùng lo lắng, anh ta liên tục hỏi rằng cô đang ở đâu. Nhưng rốt cuộc anh chàng chẳng nhận được câu trả lời nào cả. Đến khi kết thúc công việc, Tessa cùng đồng nghiệp về phòng mình nói chuyện, không may Tessa đã vô tình làm đổ cốc rượu lên người của Trevor. Cùng lúc này, Hardin đi theo định vị cũng đã tìm được đến khách sạn đó, còn Tessa thì đang hăng say giặt áo quần cho anh bạn đồng nghiệp. Đúng lúc này bọn họ nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nàng vội vàng chạy ra ngoài, vô cùng ngạc nhiên khi đó lại là Hadin. Anh đùng đùng xông thẳng vào phòng xem xét, Hadin nhìn thấy chiếc kính kỳ lạ trên bàn, biết rằng có một anh chàng khác đang ở đây, anh dùng chân đạp văng cửa ra. Một tình cảnh khó lòng có thể giải thích, Che Trevor ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chàng tội nghiệp nhanh chóng bị tống cổ ra khỏi phòng. Gặp lại Hadin trong tình trạng đang say xỉn, Tessa trong lòng vẫn yêu anh rất nhiều. Cô nàng cũng không còn đủ tỉnh táo nữa, lại bảo với Hadin rằng anh có hai sự lựa chọn, một là làm tình với cô, hay là hãy để cô lại một mình. Và tất nhiên Hadin đâu có dại gì mà bỏ đi, hai người lại có một đêm mây mưa vui vẻ bên nhau. Sáng hôm sau, khi đã tỉnh táo và trở lại là chính mình, Tessa đã bảo Hadin rằng chuyện tối qua chỉ là một sự cố mà thôi. Cô đã hôn một người lạ ở hộp đêm và vô tình nhớ tới anh. Hadin cảm thấy rất tức giận khi nghe vậy, nên đã chọc tức cô và bảo, trong lúc cô đang hôn người khác thì anh cũng đã mây mưa với Molly. Lời nói của Hadin như thêm dầu vào lửa, Tessa cho rằng bản tính lăng nhăng của anh ta sẽ không bao giờ thay đổi. Ngày sinh nhật của Tessa sắp đến, anh bạn đồng nghiệp biết cô muốn có một chiếc xe ô tô, nên đã đề xuất lấy quỹ của công ty để hiện thực hóa ước mơ ấy. Tessa vui mừng nhảy lên ôm hôn anh bạn đồng nghiệp, nụ hôn ấy đã vô tình làm cho anh bạn kia bị ảo tưởng. Kỳ nghỉ dài cũng đến, Tessa đến nhà Hadin để thu dọn đồ đạc của cô. Trong lúc dọn dẹp, Tessa đã vô tình nhìn thấy những kỷ niệm vui vẻ của hai người, cô như muốn bật khóc khi nhìn lại những phút giây hạnh phúc ấy. Giá như cả hai đủ chín chắn thì mọi chuyện đã sớm có hồi kết đẹp. Đúng lúc này Hadin trở về căn phòng, Tessa chỉ đành trốn vội sau bức tường. Lúc này nghe được Hadin đang nói chuyện cùng một người phụ nữ khác, cô còn tưởng bản tính của Hadin đúng là không bao giờ bỏ được, nhưng hóa ra đó lại là mẹ của Hadin, bà tỏ ra vô cùng vui mừng khi gặp Tessa, người mà Hadin luôn kể với bà là xinh đẹp nhất thế gian này. Tessa vô cùng bất ngờ hỏi Hadin chuyện gì đang xảy ra, hóa ra Hadin chưa nói với mẹ về chuyện chia tay của hai người và hy vọng Tessa có thể diễn vở kịch này cùng anh. Thấy sự thành khẩn của Hadin nên cô nàng đã đồng ý. Khi biết hôm nay là sinh nhật của Tessa, mẹ anh chàng đã bảo cô cùng tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Tessa chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau khi mẹ Hadin ngủ say, đôi tình nhân trẻ phải ở cùng nhau trong phòng Hadin. Anh chàng bét bao ngày nào đúng là đã thay đổi, anh đề nghị Tết sang ngủ trên giường còn anh sẽ nằm đất. Nhưng Tết xá bất ngờ bảo Hadin có thể ngủ trên giường với cô. Hai người lúc này đều không ngủ được nằm tâm sự với nhau. Và chuyện gì đến cũng phải đến, cả hai lại trải qua một đêm ân ái cùng nhau. Về nhà, mẹ Tessa đã biết được con gái vẫn còn qua lại với Hadin, bà rất tức giận và lại bắt đầu giáo huấn cô. Bà cho rằng Hadin là một tên khốn không ra gì, nếu cô tiếp tục theo anh thì kết cục chỉ là một đời khổ cực. Một cuộc khẩu chiến giữa hai mẹ con lại diễn ra, Tessa tức giận không thèm nói chuyện với mẹ nữa. Một cuộc sống vui vẻ bắt đầu quay trở lại với Hadin và Tessa. Hôm đó, cả hai người cùng nhau đi trượt băng, tận hưởng khoảng thời gian được ở cạnh nhau, và rồi lại cùng làm chuyện ấy trong nhà tắm. Buổi tối, Hadin lấy ra một chiếc dây chuyền chìa khóa handmade, do tự tay anh làm để tặng quà Giáng sinh sớm cho Tessa. Hadin xin cô cho anh thêm một cơ hội nữa, cô nàng lúc này lại càng cảm động hơn, khi anh thủ thỉ rằng sẽ cố gắng yêu Tessa hơn mỗi ngày, hai người lại chính thức quay trở lại với nhau, bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hơn. Ngày hôm sau, mẹ Hardy nhận được lời mời đến dự tiệc Giáng sinh tại nhà riêng của chồng cũ. Ông nói rằng sẽ rất vui nếu có bà, con trai Hadin và Tessa đến dự. Nhưng ông ta là người mà Hadin chưa bao giờ quay là cha, vì chính ông đã bạo hành vợ mình hồi anh mới chỉ 8 tuổi. Trong suốt bao nhiêu năm qua, anh lúc nào cũng bị ám ảnh về khoảnh khắc đó và không thể vui vẻ chấp nhận ông ấy. Hadin một mình lang thang trong căn nhà rộng lớn, anh cảm thấy thật chứng tai gai mắt khi trông thấy hình ảnh hạnh phúc của người đàn ông mà anh phải gọi là cha kia, còn cha anh vẫn đang miệt mài nói về cuộc sống xa hoa của mình. Hadin uống rượu và đã nói ra lời lẽ thiếu tôn trọng với ông ta. Cha anh kéo anh ra một nơi để nói chuyện riêng, cả hai xảy ra tranh cãi, khi không làm chủ được mình, anh đã tặng ngay một cú đấm đau đớn vào mặt của cha. Mẹ Hadin thấy vậy thì đã rất tức giận bỏ đi. Bà nói với Hadin hãy học cách buông bỏ thù hận. Chính bà cũng đã lựa chọn tha thứ để sống một cuộc sống thanh thản. Ngày hôm sau, Tessa quay lại với công việc thường ngày. Khi gặp anh chàng đồng nghiệp trong thang máy, cả hai đã hẹn cùng nhau đi ăn trưa. Khi nghe Tessa tâm sự về chuyện tình cảm của cô và Hadin, anh biết rằng mình không hề có cơ hội trong cuộc tình này. Trước khi rời đi anh vẫn cố gắng khuyên nhủ, tình yêu của cô và Hadin sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu, nhưng cô không hề bận tâm và tin rằng đã tìm được định mệnh của mình rồi. Tessa và Hadin đã đến nhà một người bạn để tham dự bữa tiệc chúc mừng năm mới. Ở đây bọn họ đã gặp lại Molly, và trước giờ hai cô nàng đều không có gì nhau, khi cả đám cùng nhau chơi trò chơi nói thật, vui vẻ không thấy đâu mà chỉ thấy đâm chọt nhau là chính. Molly nói Tessa thật ngu ngốc khi quay lại với Hadin, hai cô gái đã nhảy vào đánh nhau một trận tưng bừng. Hadin đành bế Tessa lên phòng bạn anh, sau đó cả hai lại mây mưa với nhau ngay tại đây, trong giây phút mọi người đếm ngược thời gian chào đón năm mới. Sau cuộc vui ấy, Hadin vô tình thấy tin nhắn trong điện thoại Tessa, đó là lời chúc mừng năm mới của anh bạn đồng nghiệp Trevor. Hadin tức giận bỏ ra ngoài. Tessa vội vàng đuổi theo định giải thích, trùng hợp cô nghe thấy Hadin đang nói chuyện với bạn về chuyện phải giữ một bí mật gì đó. Bí mật là hai từ rất nhạy cảm với Tessa về Hadin. Cô cho rằng Hadin là một tên khốn nạn, luôn muốn cắm sừng cô hết lần này đến lần khác. Cô nàng vẫn nộ bỏ đi và còn không quên hôn bừa một chàng trai lạ để chọc tức Hadin. Hai người lại một lần nữa xảy ra cãi vã, Tessa cho rằng cô luôn tin tưởng anh để rồi tự nhận lấy đau khổ. Hadin thì giải thích về cô mà anh đã thay đổi như thế nào, từ một chàng bad boy biến thành một người đàn ông trưởng thành biết quan tâm đến người khác. Ngày hôm sau, Tessa tỉnh dậy không thấy Hadin bên cạnh, cô vô cùng lo lắng kiểm tra điện thoại, những tin nhắn tối qua gửi anh mà vẫn chưa nhận được hồi đáp. Hóa ra đêm qua Hadin vì quá buồn bã nên đã uống say và đã không thể trả lời tin nhắn của Tessa. Anh chàng vội vàng cầm điện thoại gọi cho cô, nhưng chờ mãi không thấy cô bắt máy. Lúc này Tessa cố với tay ra phía sau, đến khi cầm được điện thoại thì đèn đỏ chuyển thành xanh, xe cô không dừng lại mà cứ thế vượt qua. Đầu dây bên kia, Hadin chỉ nghe thấy một âm thanh chấn động vang lên. Hadin biết Tessa đã gặp tai nạn, anh chàng vội vàng đi đến hiện trường, thì lúc này cô đã được đưa đến bệnh viện. Gọi điện cho Tessa thì anh bạn đồng nghiệp lại nghe máy, anh ta khuyên Hadin nếu muốn Tessa được hạnh phúc thì hãy từ bỏ và buông tha cho cô ấy đi. Hadin dần dần bình tâm và suy nghĩ lại mọi chuyện, anh nhận ra rằng từ khi ở bên nhau, cuộc tình của hai người vô cùng gian nan chắc trở và trước giờ anh chỉ mang lại đau khổ cho Tessa. Hadin rời đi và mong rằng người mình yêu được hạnh phúc, Tessa sau khi bình phục đã quay trở về nhà tìm Hadin, nhưng anh chàng đã rời đi mất rồi, chỉ để lại bức thư gửi cho cô giải thích về đêm hôm đấy, về bí mật mà cô đã nghi ngờ. Những ngày tháng sau đó, Hadin chuyển về ở với mẹ ở London. và nói với anh rằng công ty của Tessa phải chuyển đi và họ sẽ tổ chức bữa tiệc chia tay vào cuối tuần. Bà khuyên Hadin hãy mạnh dạn đi bày tỏ tình cảm với Tessa, nếu anh không muốn sau này phải hối hận, người ta chỉ hạnh phúc khi được sống bên cạnh người mình yêu mà thôi. Trong bữa tiệc hôm ấy, anh chàng đồng nghiệp đã tỏ tình với Tessa và muốn đi lấy nhẫn để cầu hôn cô. Lúc này thì Tessa nhìn lên trên và vô cùng sững sờ khi thấy Hadin, cô vội vàng bỏ ra ngoài. Khi Hadin đuổi ra đến nơi thì đã thấy chiếc ô tô rời đi, anh tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại được Tessa nữa, nhưng không ngờ Tessa từ phía sau gọi tới và đi đến bên Hadin. Sau bao thăng trầm thì chuyện tình của Hadin và Tessa cũng đi đến hồi kết đẹp. Các bạn nghĩ sao về mối tình đầy chắc trở của cặp đôi này? Hãy để lại ý kiến cho mình biết thêm nhé.